sau này em trông rồi mong chờ ngày anh qua ra mất gia đình em mơ được làm cô dâu trên tay cầm thêm bó hoa màu giấy tờ hồng đã nói cho lứa đôi thật mừng mà thương nhau phải như ba má là sẽ yêu nhau tới già lần đã tới Kính mời quan viên hai họ yên vị Xin mời cô dâu và chú rể bước đến làm lễ Bấy lâu nay em trông rồi mong Chờ nghe lâu nay em trông rồi mong chờ ngày anh qua ra mất gia đình em mơ được làm cô dâu trên tay cầm thêm bó hoa màu giấy tờ hồng đã nói cho lứa đôi thật mừng mà thương nhau phải như ba má là sẽ yêu nhau tới già tin lên ngôi em bên anh nồng nàn đôi môi ngày dịu dàng chung đôi em bên anh chiều vàng thu rơi ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi dịu rằng mình chỉ cần nhau thôi